Em ra sao rồi, đang cô đơn hay ai ngồi Bên em luôn rồi, quên anh ngay từ giây phút ta chia đôi Sao em như vậy, sao em quên anh nhanh vậy Em Anh đau lắm mà đau nhưng không nói ra thành lời Buông tay em rồi, ly cà phê như đáng thêm Mong em quay về nhưng đôi môi cũng không thể thành câu Chờ từng dòng tin nhắn yêu thương từ tối qua sẽ làm gì nữa yêu thương nơi đã xa Những lời ca anh viết cho em đã thoáng qua câu ca Này thật xa buông tha và tình ca Lại không làm chi nữa tôi xin em hãy cứ đi Chẳng cần quay đường nữa anh xin em cứ bước đi Những cơn đau như cắn xe đang làm trái tim anh đâu Anh xin thời gian buông trôi qua đêm mơ